Xin chào tất cả các bạn Video này thì ờ, kênh cờ bạc vịt mới nhất của chúng tôi ra mắt cho các bạn dòng sản phẩm hoàn toàn mới Hoàn toàn mới Tức là phần mềm đánh bài được kết nối và trực tiếp cái con điện thoại nghe gọi của mình Đây là một con trên chiếc điện thoại nghe gọi của các bạn Các bạn mang đến cho tôi Tôi sẽ cài phần mềm trực tiếp vào trong máy này Chỉ trong vòng 2-3 phút Phần mềm sẽ được cài vào máy của các bạn Khi cài vào máy thì chúng ta sẽ có thể sử dụng cái camera nó nằm ở trên cái sạc dự phòng này là cái đi cùng với cái phần mềm thì máy chúng ta có thể cất đi chúng ta có thể để sạc dự phòng rồi sao ra ngoài chúng ta chơi hoặc là các bạn có thể dùng dụng cụ kết ờ, hợp bên ngoài thì quy trình dùng phần mềm như thế nào tôi hướng dẫn qua cho các bạn rất đơn giản chỉ cần một cái bật wifi lên vào cái ứng dụng này và cái ứng dụng của CH Play hoặc là của Apple đây chúng ta chỉ cần vào CH Play chúng ta đánh chữ QQ này. đánh chữ QQ lên Đấy. kết nối wi-fi nữa thì đây tôi đã tải về một cái bản QQ đây các bạn xem cái chữ QQ này khi tải QQ này thì chúng ta sẽ đọc cái một cái mã này lên Đấy, thì trên cái máy nó sẽ tải về cho các bạn một cái phần mềm của cái game này đây là cái game để cài vào phần mềm đây Đấy, đây là một cái game tôi vừa tải về xong khi tải về chúng ta sẽ được kết nối với cái wifi của cái cục này đây cái cục này là cục phát wifi kết nối vào cái phần mềm này mã của nó là 123456 chúng ta đã vào được cái phần mềm của nó rất đơn giản bây giờ cái phần mềm này chơi được tất cả các trò chơi không giới hạn trò chơi ví dụ các bạn muốn đánh liêng bài cào binh sập sám ba cây đấu nghiêu bài binh sáu lá hay đánh bài xì rách báo bài từ dưới lên chúng ta đều có trong box đánh sâm lốc phỏng đều được hết đấy cái cái phần mềm này rất là công dụng bây giờ thì tôi sẽ cùng đi test thử cái phần mềm này cho các bạn xem bằng cách đánh bài cao. đấy, chúng ta sẽ thiết thiết lập này khi chúng ta dùng cái phần mềm này chúng ta sẽ có thể tất cả bằng tiếng Việt hết các bạn nhé đây camera nó nằm ở bên này Đấy. còn điện thoại này không dùng đến nữa và chúng ta sẽ dùng cái này đây chúng ta, chúng ta sẽ dùng cái này camera nó nằm ở góc này Đấy, các bạn thấy không camera nó rất là nét đây là một công nghệ mới nhất hiện nay các bạn dùng con điện thoại gì chúng ta cũng có thể cài ở phần mềm vào iPhone Samsung tất cả các hệ điều hành trên này trên tờ giấy này của tôi ghi rất rõ này đấy cài trên bản của Android hay là trên iPhone Apple đều có hết quy trình cài rất đơn giản các bạn đọc này các bạn biết là quy trình cài của nó rất là đơn giản chúng ta chỉ cần luồn bài vào thôi đây tôi đang để chế độ loa và đang để màn hình lên để các bạn cùng nghe đấy đây để máy gọn máy báo một các bạn nhìn nó báo số 1 này đấy máy báo một tức là nhà số 1 lớn nhất ta sẽ chia thử các bạn cũng nhìn thấy nhà số 1 được điểm rất là cao nhà số 1 9 điểm máy báo cực chuẩn luôn đây là phần mềm mới nhất hiện nay công nghệ này là công nghệ công nghệ 4.0 rồi tức là dùng ờ, điện thoại thường chúng ta cũng có thể đánh được bài đây, bây giờ tôi sẽ đi tôi test thử cho các bạn xem về đánh bằng ờ, camera ống tay áo đi bắt đầu chơi chúng ta sẽ không cần phải bỏ những cái này ra nữa tất cả cái này chúng ta cất đi nhé camera tôi ngụy trang vào ống tay áo này bật công tắc này lên đấy các bạn thấy không máy báo luôn này cầm bài máy báo này rất là hiệu quả đây máy báo một các bạn cũng nhìn thấy đấy máy ôm 1 tức là nhà số 1 lớn chia luôn các bạn nhìn thấy bài không quá lớn luôn chứ không phải lớn này này bàn ca chúng ta cầm bài máy vẫn báo máy báo 2 à, máy báo hai nên chúng ta tám nước Đấy, điểm rất là cao cái điện thoại kia và cái ờ, sạc chúng ta sẽ cất đi chúng ta sẽ dùng cái công cụ hỗ trợ này để cầm bài máy báo cho nó thuận tiện à, nó có thể kết nối vào bật lửa hay đồng hồ soi tùy vào các bạn messenger Đấy, các bạn thấy máy báo máy báo bài cháo bài này canh bài máy vẫn báo chúng ta chỉ cần lên là nó báo rồi máy báo 4 đấy bài mình là 6 điểm lúc nào đạt điểm cao tôi giới thiệu sơ qua về cái máy này kết nối với cái phần mềm đấy cầm bài máy cũng báo rồi máy báo một kìa ví dụ máy báo một này chia nhà số 1 này nhà mình có điểm vẫn cao nhà mình điểm vẫn cao nhất nhé đây là đây là kỹ năng mới nhất hiện nay anh em nào cần thì có thể liên hệ trực tiếp tại Sài Gòn số điện thoại 0974073333 à, hoặc 086802 tính viên năm hàng của chúng tôi tất cả đều hàng chuẩn và có bảo hành chúng ta có thể kết nối vào rất nhiều dụng cụ điện thoại soi cầm bài máy báo đấy máy báo 2 bài báo 2 chúng ta chỉ cần ờ, bán cái đi hoặc bỏ lá đều được hết bài chúng ta là 9 điểm bài cào mà đây là video hướng dẫn đánh bài cào ờ, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho tôi ở bình xem miền Đông